สิงจงหืมจมหืมเต่าเกาโทษทินหูเมียน วินวัง จิวปูนต่อจูงเยเมียน หลงพัดเยจ่าสี ดาวิดโจ เย มัดคินจูงทินหูงาโทษแปงนอมหวง เยเต่าเกาเยว่า ไม่ตุงปิง ไม่หวง เยโทษเยว่า thố muộn ye ya tao ye ồ yên hiếu phán lùn rèn buổi hải vinh vắng ye chìa ya buổi ó miền giấy ye Vậy dụ nên vua cho chạy nàn cha bùn ye nên vua chế chìa dòng ye ye nhìn hiếu cả nhùa sẽ kênh môn hải Chú tài, như cháu hé ye cầm dìa câu. ye kinh cầm dìa, xin chín nhằn nhằn nhê. Cầm dìa câu, cầm dìa câu, xiềng chuốt hẳn nằm nhẹ, ye con, với tu ye mai đát tháng bẻ cốp nô. ye chiều đại miền lọ tòng hít. ye ỏi yêu chén miền cô như tòng 明音我得不慌，也爱干煎老当兵，表露动giao chia chảo biểu. Ô chéo à, thô bún nên bua nhé, chả dạ ơi hoài, anh bún nên bua nhé hòa lùn dình. Vậy chú yê bọn yêm chinh cả nhúa, mai trắng màn châu tổ nhé xì. Nên bua chàng hoi, chàng muốn yêm trình lạt, cụ ngoài, dầu chén mình, huyên cóm. Yêm trình cả nhúa, mai bám suối nhê xì, cháu hoài xì, quang rình Yêm trình cả nhúa, mai cháu hoài nhê cháu. Hơi chẳng, mai hỏi miền. Phiền miền nhê xì, quang rình Xê mấy chế vịnh vắng chắt ia, tháng này ye tia tu nhẹ ya mấy chảy dòng ye nhẹ miền trình lô chúa ye tháng này ye hay bình nín ấm bà xê mây tông chào ye vua hồng miền xê chào ye dấu tỏi miền chùa hải nhẹ lô keng tỏi xin đàng y bùa làn chào làn con và chùa hải yêu bùa chảo miền chấm yếm chẳng thiên hùng nhê béo yàng chìa mình chìa tài Ninh bùa chẳng mấy giải như chàng hồ thố bun ninh bùa dụ miệt bun ninh bùa liềm nàng nhê dụ dĩa mình yếm yếm kên với dụ ninh bùa nhê béo cả nhúa cháu ninh bùa nhê hiếu ọ hải Ấm bà, yê châu thiên hùng, chiếu chúng ổi chiều ia. Mấy cún lùng đom, lùng muộn, phải lùng án, ia dùn chén con, ia khâu nhẹ cháu. Nên chúng muộn hải, ia nhẹ chìa. Nên chiều ia nhẹ mảng, lời đút chảo ia bó trả nhẹ miền. Bún ia, tú bèng on. Vậy dụ, chảo ia bó trả vô tế, chăm hải. Thiên hùng, Tùng yếm lồn hôi, chuối chén vùi, cún vua tàu. Ôi beng nòm muang ia, eng chát nên bùa dìa. Vùi trụ nên bùa, mấy kháng coi hiếu, hiền ấy. Dạ mấy cầm dìa thìn hùng. Cháu ia cháu tỏi như miên, sung nên như bùa, bó nên như lò keng tỏi. Dạ bám, nên lén như, ngành hòa nên nhé dùi cầu biàng chia ngông nhòm hay bà hiếu cả nhua bỏ chiến trà yếm nên nhé hòa cầu mau chiếm hay bản hãng bèn suốt tài nhì dù đáo no cho mời nhì khấu nản phùng bun chéo nhìn chúng ỏi ba trên mây nhìn nhiệt liu mái bun khu miền chủ đàn tùng mpa thiên hu ngà Mười, ở cho ọ miền choi dìa, thảo yếm kên. Tài miền nhé miền, chào mải miền, nhé miền, chung, mái chiang thảo đàm sấy. Mpa, yê cả nè, yê ỏi khảo mây.